người sáng ngang con tim vỡ tan rồi khuất xa bóng nàng ai gieo kiếp này để nhận nhiều chuông cay trong chiều mưa màng người vội bằng một tay nhân gian lắm về chẳng đẹp như mơ cười riêng chúng ta không được tròn ý thơ em đi về rồi phiên đồng đau thương vẫn sâu trong lòng chẳng có ai mà đời mà nhớ yêu đơn đau những đêm